thì bắt đầu từ cái nguy từ cái vị trí này này cả nhà từ vị trí cây á cả nhà thấy không ạ vị trí cây bên này này mé bên này vị trí cây uh, cao su mà hiện tại nó, nó đang xanh đây này kéo thẳng qua đây à, cả nhà thấy ạ kéo thẳng từ vị trí đó kéo thẳng qua đây kéo thẳng lên trên này tới chỗ vị trí cây xanh chưa đó qua bên này nữa ạ hai bên mặt tiền đường nha cả nhà qua bên này nữa không vậy từ đó kéo thẳng qua bên này à, nhưng mà hiện tại thì bên này là 10 mét thì bên mình uh, bán rồi à, bên này 10 mét là bán hết rồi nha cả nhà chứ còn bên này à, bên này là 5 mét 5 ngang cho 45 thổ cư 100 mét và thời gian ký công chứng là 3 tháng nha cả nhà 3 tháng như vậy thì à, mình làm rất là nhiều video về tuyến đường này rồi thì à, trước khi mà mình vào review à, những lô đất này thì mình à, nói sơ về khu công nghiệp Bicamac thì à, đây là khu công nghiệp Bicamac Đồng Phú à, thuộc tỉnh Bình Phước và khu công nghiệp Megamax này hiện tại đang được à, khởi công 4 tuyến đường. Đó là tuyến số 1, tuyến số 2, tuyến số 3 và tuyến số 4. Và hiện tại thì chúng ta đang đứng trên tuyến đường số 4 này cả nhà nhé. Hiện tại chúng ta đang đứng trên tuyến đường số 4 này. Và tuyến đường số 4 này có tổng chiều dài là 8,5 km và lộ giới là 42 m nha cả nhà. Lộ giới thì tính từ cái mốc cái mốc này à, cả nhà thấy không ạ? Nhìn xa đây. Đây, cái mốc đó, ở phía xa đây cả nhà chính là cái mốc lộ giới của tuyến số 4 nha cả nhà của tuyến số 4 và cái mốc từ mốc xa xa đó là lộ giới của tuyến số 4 từ cái mốc đó từ cái mốc này từ cái mốc này chạy thẳng qua cái mốc này đây cả nhà cả nhà hãy theo trong mình là đây nha đó, từ cái tới cái mốc này là mốc của tuyến số 4 ạ à. đây đây là tí số 4 nha cả nhà cái móc này và như cái nhà Thái nhìn thấy ạ thực tế là hiện tại tuyến số 4 này đang được khởi công và đang được làm bên phía xa kia là các nhà máy à, các máy móc cũng như máy xúc máy ủi người ta đang làm viết liệt bên đó luôn bên kia đòi nha cả nhà bên kia đòi người ta đang làm viết liệt và bên này à, và bên này thì người ta cũng đã làm xong rồi tức là cây đồ hạ đã hạ xuống rồi còn bây giờ còn chỉ còn bà cào ủi rồi sang lớp mặt bằng nói chung là làm sao cho nó địa hình nó sẽ bằng phẳng lại tại vì ở đây địa hình là đồi địa hình đồi núi cho nên nó sẽ không có bằng khoáng mà để cho mà khu công nghiệp nó hình thành giống như khu ờ, công nghiệp Mỹ Phước 1, 2, 3, 4 á hoặc là các khu công nghiệp đã hình thành thì đòi hỏi chúng ta phải làm làm đường ờ, gọi là bánh tọa độ này bánh độ cao này rồi ờ, bánh vị trí rất là rõ ràng sau đó hạ chỗ nào mà cao thì chúng ta sẽ hạ xuống còn chỗ nào thấp thì chúng ta sẽ lắp lên để cho mặt bằng nó bằng hết nha cả nhà và dự kiến thì tầm khoảng tháng 10 tháng 11 tới đây thì à, tuyến đường số 4 sẽ được rải nhựa và tuyến đường số 4 là một trong những tuyến đường có địa hình thấp à, thấp nhất trong các tuyến như vậy thì à, tuyến số 4 tuyến số 4 nha sẽ là tuyến mà được thông tuyến đầu tiên thì được thông tuyến đầu tiên nha cả nhà từ vị trí này của chúng ta à, vào bên trong khu công nghiệp Bicamax thì chỉ tầm khoảng là 1,5 cho đến là 2 km thôi nha cả nhà 2,5 km 1,5 đến 2 km à, chúng ta kết thở từ heo ra thì tầm khoảng là 2,5 km thôi à, dự kiến tầm khoảng 2,5 km như vậy thì à, tất cả những cái vị trí đất đây được chia làm là 92 nền nha cả nhà 92 nền từ vị trí mà cái hàng cây cao su người ta đang còn đây cái nhà cứ nhìn theo cái cây cô này của mình ạ à. nhìn theo bên kia à, tổng hết là 92 và mỗi nền có diện tích là ngang 5 sau 40 45 có 100 mét thổ cư giá bán là 1 tỷ 150 triệu trên một nền 1 tỷ 150 triệu nha cả nhà giá cực kỳ rẻ và cực kỳ hấp dẫn và cả nhà có thể đầu tư đầu tư ngay từ thời điểm bây giờ rất là tốt nha và mình đầu tư ngay thời điểm bây giờ đang là đầu tư đón đầu và cũng đang là trước giai đoạn 1 của khu công nghiệp Bigamax tại vì Bigamax nó Bigamax đó mà khởi công á thì chưa có khởi công đâu đến năm 2022 thì BKMX mới khởi công còn hiện tại là đang khởi công trước 4 tuyến đường như vậy thì chúng ta mua đầu tư là chúng ta đầu tư trước đến khi mà BKMX à, nó hình thành và đi vào hoạt động rồi á thì chúng ta có muốn mua lại những vị trí đất như thế này thì không còn sản phẩm nữa để chúng ta mua chắc chắn một điều như vậy à, chúng ta cứ lấy kinh nghiệm từ những cái vị trí mà Mỹ Phước 1, 2, 3, 4 trên những trục đường lớn hiện tại khách hàng muốn mua thì cũng không có để mà mua hoặc là mua được thì với những cái giá cực kỳ cao rồi so với vị trí như thế này đẹp như thế này mà bây giờ sản phẩm hiện tại đang có mà chúng ta không mua sau này chúng ta sẽ hối tiếc chắc chắn là hối tiếc của nó 5 nhân 45 trong đó có một 100 máy thu cư rồi thì chúng ta nhân lên là bao nhiêu mới chung cả nhà mà cái giá nó chỉ có 1 tỷ 150 triệu như vậy thì có phải là cực kỳ rẻ không ạ đúng không ạ nếu như vậy thì à, nếu như cả nhà muốn mua những lô đất tại vị trí này thì hãy liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 để mà chọn vị trí tốt nhất nha cả nhà. Và mình bật mí hiện tại tại vị trí này à, những lô đất này chỉ còn lại 5 nền thôi nha cả nhà. Chỉ còn 5 lại 5 nền thôi. Không còn cơ hội nhiều đó cho chúng ta đâu ạ. À. Rồi cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh cho mình ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ. À.